thanh nhắc cho tôi biết cô thắm không nhớ ngày cô đi mưa lâm đông nặng hạt cô vội trao chiếc nhẫn đỏ gương mặt cô lạnh nhạt thể hiện xưa nay còn đâu khi tôi đã không còn cạnh cô áo gấm đôi đào cũng có bước đi dù trong phù phiếm nơi thành đô cô thắm ơi một một ngày thì điều thương nhớ cô lắm anh đang quen thành phố sao hoa đã cướp mất đi cô thật tức đều chắc đã chỉ lẽ bóng lưng để trong đó một trái tim chỉ biết đợi chồng cô về trong lòng thì còn một ai xin mai hiên tôi tay tôi tình cảm phải tàn đi con sông xưa mà vẫn không bồi giờ đây lòng người chỉ lỡ sao tỏ bên đi nếu ân tình xưa là cả một đời khi nhớ cho cô về cho chiếc hôn chỉ một vòng tay tắm mát chờ cô nói cô nhớ tôi chỉ là cô nói cắm toát câu hỏi đó là tình yêu liệu cô có trả lời cô bắt tôi chờ và chờ bao giờ hãy không phải chờ cả đời